con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau đã là cuộc sống thì không thể thiếu cây đắng ngọt bùi đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió không gặp đau thương ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa không bỏ không rời có một số việc Nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn